chào à, toàn thể anh em nay tổng kho của bạc à, bịp làm một cái video để giới thiệu với anh em cái sản phẩm là máy đánh bài bịp thì à, trước mặt anh em đây là cái sản phẩm là dòng máy đánh bài bịp cao cấp của nhà tôi đang, đang phân phối thì đầu tiên tôi à, muốn giới thiệu với anh em cái sản phẩm là máy đánh bài bịp à, CVK 900 được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 11 Pro đấy rất là đẹp luôn anh em nhé giống 100 trăm luôn cả hãng Apple luôn cái này thì à, được hỗ trợ 12 camera báo bài là siêu nhanh siêu chuẩn xác và đặc biệt cái công nghệ phân tích mã vạch ở trong cái phần mềm nó được cải tiến rất là nhiều giúp là báo nhanh này báo xa này và chuẩn xác 100 trăm luôn đấy thì bên cạnh máy bài CVK 900 nhà tôi còn phân phối thêm dòng cái máy bài CVK 700 đấy chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam anh em nhìn cho tôi để tất cả những cái dòng máy bài đều chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam đấy, như ba cây này liêng sâm phẩm chắn ở miền Bắc trong miền Nam mới chơi được bài cào binh sọc sám ờ, binh Ấn Độ gầu hầm lâm lá của biểu thì đây là cái số đại lý bên tôi này 0984 80 anh em nhu cầu liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo trên tôi trên đấy tôi cũng đăng rất nhiều cái hình ảnh máy đánh bài thì bên cạnh máy đánh bài CVK 700 còn uh, những chiếc máy đánh bài iPhone X đấy là CVK 360 được ngụy trang trên một chiếc máy bài à, trên uh, chiếc điện thoại iPhone X anh em nào dùng iPhone X là sử dụng luôn này ngụy trang rất ok và một chiếc iPhone 8 thì tất cả những cái điện thoại này anh em sử dụng nghe gọi nhắn tin Zalo Facebook là bình thường anh em nhé thì bên cạnh cái máy bài iPhone 8 ấy như cho tôi vừa giới thiệu thêm một cái dòng máy bài khá nổi tiếng đó là máy bài CVK 600 Đấy, vẫn còn nguyên tem luôn chơi anh em chơi là bài uh, bình sập sám những cái dòng máy bài là ok luôn 100 trăm này đó CVK uh, 600 này và bên cạnh dòng máy bài cao cấp giúp anh em chơi những cái trò anh em nào cái điều kiện kinh tế tốt thì anh em mà sử dụng dòng máy bài CVK là ờ, cao cấp và anh em là dùng ờ, đánh trong số nhỏ thì anh em có thể mua cho mình cái dòng máy bài Samsung Đấy, rất là đơn giản Đấy, ờ, giá rẻ chỉ vài triệu thôi anh em có thể ngụy trang à, tạo cho mình một à, một cái máy bài rồi anh em nhé đấy đây là một chiếc à, điện thoại Samsung máy bài giá rẻ ở đây bây thì tôi sẽ đi vào đánh chi tiết luôn cho anh em một cái dòng máy đánh bài nữa, nữa rất là cao cấp đó là dòng máy đánh bài CVK 680 được ngụy trang trên nền một chiếc à, iPhone 8 anh em nhá đây cái này thì à, nghe gọi này nhắn tin này Zalo Facebook bình thường này cái giao diện của nó này giống 100 phần trăm của hãng em bầu luôn anh em nhá đấy cái bên trong được uh, ngụy trang này cái mật khẩu anh uh, phải chủ thì mới đăng nhập vào còn người ngoài không đăng nhập vào đấy thì cái máy đánh bài thì bao gồm những cái gì để mà chơi được thì tôi sẽ giới thiệu luôn đầu tiên là anh em phải có máy đánh bài tiếp theo đó là cái tai nghe siêu nhỏ kiểu hạt đỗ đâu để anh em ờ, nó báo về tai của anh em đấy là cái tai nghe siêu nhỏ tôi sẽ cho gần anh em này rất là nhỏ này tai nghe mini siêu nhỏ này đấy và anh em cần những bộ bài những bộ bài mã vạch đã qua xử lý ở bên tôi xử lý rồi nha đấy, những bộ bài mã vạch thì bài nhà tôi có rất nhiều mẫu bài mã vạch nhá cái bài xanh 2k như này này đấy bài rồng đỏ này rồng vàng này bài đô la bài kim cương đủ cả cho anh em chơi đấy thì để không làm mất thời gian của anh em tôi sẽ đi vào chi tiết tôi đánh thử cho anh em một vài cái ván bài đầu tiên là tôi sẽ đánh môn liêng sau đó là tôi sẽ chuyển sang môn bài cào ở miền Nam và môn bài binh sáu lá nha anh em nhé đây tôi sẽ đánh ờ, cho anh em là môn liêng trước này tôi sẽ để chế độ là báo là hai nhà lớn nhất Rồi, báo hai nhà lớn nhất anh em nhé cái này thì đặt ra là báo rồi một liêng này báo ba bốn cái máy này thì anh em có thể đặt chế độ là báo tất cả các nhà luôn cứ báo là từ thấp đến cao trong vòng bốn nhà luôn bây giờ tôi để chỉ để hai nhà thôi ba bốn thì anh em cứ ờ, chơi đây một hai ba này ba là được tám ờ, tám điểm này bốn này bốn đã được 5 điểm này thì những cái nhà còn lại là không không thể không không thể qua được máy báo là chuẩn 100 trăm luôn đấy thì đây là môn liêng một cái bộ môn là cực phổ biến ở Việt Nam thì tiếp theo tôi sẽ chuyển sang ờ, đánh cho anh em là cái môn khác nữa đó là cái môn uh, môn môn môn bài cào thì trước khi chuyển sang môn bài cào thì tôi giới thiệu với anh em này anh em nào mà không để cái máy là trước mặt thì anh em có thể mua ngụy trang cho mình những cái đồng hồ cái mã vạch này hay là những cái ờ, móc chìa khóa xe máy cái mã vạch như này hay là điện thoại Nokia này tôi, tôi sẽ chơi cho em xem này điện thoại Nokia cái mã vạch này anh em chơi anh em để cái này vào trong người và anh em để điện thoại ra trước mặt như này hoặc là cái ví cái mã vạch như này bóp cái vạch như này đấy vòng tay phong thủy cái mã vạch đấy anh em chơi cái này cái, cái, cái bộ sản phẩm ngụy trang đây bây chúng ta sẽ đi vào cái bộ môn tiếp theo cho nói với anh em là nó là môn nào, bài cao, một cái bộ môn cực phổ biến ở miền Nam bài cao tôi sẽ để cho hai nhà lớn nhất đi đó để hai nhà lớn nhất anh em nha, tôi sẽ để à, bốn người chơi thôi trong quá trình chơi anh tăng giảm chúng người chơi ở đây anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cho tôi này số điện thoại này đấy tránh uh, mua không đúng uh, ờ, nhé cái ưu điểm của nó này anh em để bài ngang dọc không quan trọng cao thấp cũng không quan trọng luôn anh em để mà cao như là vẫn đánh đá bình thường này đó anh nhìn đây chia cho anh em xem này ba hai một này số nhà chơi là bốn này em nhìn này hai một này số nhà hai này đây hai này sáu này một là bốn này đấy đây muốn bài cào anh em nhé đây anh em nhìn này những nhà còn này thì không qua được số nhà nhà hai và nhà một này đấy trong quá trình chơi anh em phải tăng người chơi này tăng lên bao nhiêu người được đấy không quan trọng tám người được 10 người được hết bài thôi nhá anh nhìn đặt là báo đặt là báo đó một bốn này tôi để năm người năm nhà chơi này một bốn này đấy đây máy báo một bốn này nhà số 1 này 6 nhưng mà cao nhất đấy nhà số 2 này không có gì này nhà số 3 này đấy không có gì này đấy nhà số 4 này nhà số 4 này đấy. đây nhà số 5 này đấy rất là chuẩn xác luôn Rồi, ờ, tôi sẽ chuyển lên là bảy người chơi chẳng hạn sáu năm sáu bảy đấy thôi chuyển về sáu chia cho nhanh nhé bao nhiêu người thì không quan trọng rồi, chưa nhiều là thời gian video lại dài mất sáu nhà chơi này 42 tôi nhắc lên hai nhà lớn lên một hai ba bốn này nhà số 4 này là, là 9 này Đấy, anh em nhìn này nhà số 2 này một hai sáu này thì những nhà còn lại là chắc chắn là không qua được rồi hai cái nhà rồi đấy máy báo là không thể có trận sai 100 trăm là đúng 100 trăm luôn anh em nhìn thấy không đấy Thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái môn khác nữa để chứng minh là cái máy này đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam nó sẽ chuyển sang cho anh em một môn bài khác đó là môn bài binh sáu lá tôi sẽ để bốn người chơi và báo một nhà lớn nước anh em nhé môn bài binh sáu lá Rồi, đặt rồi máy báo một anh em nhé đấy đủ nhanh rồi không phải trận sai này báo siêu nhanh siêu chuẩn sai luôn đặt đặt lại báo luôn này đây anh nhìn này máy báo số 1 này đấy em nhìn thấy chưa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 gửi biêu điện mà 5 ngày tôi xem hai đơn ờ, hai đơn ờ,